rồi thì uh, hello anh em cũng uh, là, là gần tết rồi nha anh em uh, ở uh, sang năm 2021 rồi thì uh, bên uh, cơ sở của bầu cua bịp của cường phát lộc thì uh, sẽ giới thiệu tới anh em về cái sản phẩm bầu cua không tan đó thì bầu cua không tan có nghĩa như thế nào bầu cua không tan có nghĩa là tan thì tan nhỏ nha anh em chứ không phải là không tan nhưng mà tan nhỏ nó thẳng là tan nhỏ tan này thì hột người ta bốt là xong đó thì mình đã làm cho khách sẵn cái bộ hột uh, không tan lên bầu rung nha anh em đó thì cái bộ sản phẩm của nó là rất đơn giản luôn đó anh em chỉ cần một cái nón nè một cái nón đây là một cái nón đã có đồ đạc cái này sẵn rồi nha anh em có nghĩa là đồ đạc còn đây là một cái nón thường đó hai nón này sẽ giống nhau thì một cái nón này để anh em uh, gọi là nón giả nón thiệt đó anh em đó đây là nón thiệt nè và đây là nón giả để anh em đội á đội anh em đội chơi bình thường để anh em uh, anh em có thể uh, người ta không có nghi ngờ gì hết anh em anh em hiểu không đó thì nguyên lý của nó là một bộ của nó đi kèm với lại một một máy nè một máy một mũ và một bộ hộp đó thì à, cách thức chơi như nào thì để bây giờ mình sẽ test cho anh em chơi thì à, đây là bộ bầu cua không tan đó không tan báo rung chủng một mặt anh em nha bộ bầu cua không tan báo rung chủng một mặt nó qua được những cái thâu nhôm luôn nha anh em nha tất cả các loại thâu đều qua được anh em nha đó thì bây giờ mình sẽ test sơ cho anh em xem về cái bộ sản phẩm này báo chuẩn 100% anh em nha đó khi anh em á đơn giản lắm anh em chỉ cần vừa vào sòng anh em bật cái này lên mình sẽ để cái máy rung như thế này cho anh em nhận biết được nha anh em nha và trong này có một cái nút gạt anh em gạt gạt lên nó rung này đó anh em thấy chưa đó thì bây giờ mình sẽ lắc khi mà có bầu nó sẽ rung nha anh em đó hiện tại nó có bầu đang rung này anh em rồi mình sẽ lắc nha anh em nha đó như cây này cây này khẳng định với anh em 100 phần ngàn không bao giờ có bầu anh em nha cây này anh em bán nhà anh em bắt bầu hết nha anh em nha cây này anh em đã không được đánh bầu nha không có bầu anh em nha bắt bầu bắt bầu đi nha anh em nha nói chưa chuẩn 100 phần trăm không có bầu thâu này là thâu không thâu này là không phải là thâu ờ, camera nha anh em nha thâu nhôm này không phải camera nha cứ đây 100 phần trăm không phải camera nha camera không ai tránh khỏi cái này đâu nha anh em nha đó thâu bình thường một ngàn một tỷ không bao giờ có có bầu à, anh em nha đó không bao giờ có bầu đó có bầu máy serum anh em nha cây này cũng không bầu anh em nha đó có bầu máy sẽ rung cây này cũng không có bầu ồ bầu núp luôn ta đó nói chung là có bầu sẽ rung đó như cây này có bầu anh em nha cái này khẳng định với em bán nhà quýnh bầu anh em nha bán cái tỷ của nhà anh em thấy rung không máy đang rung nè anh em đó nó đang rung cái đó là có bầu anh em nha rồi lạc hột cho anh em nha bị lạc hột thông cảm cây này không bầu anh em nha đó mình sẽ lật một cây bầu lên cho anh em xem nè tại vì nãy giờ lắc không ra bầu đó có bầu máy nó sẽ rung rất là nhanh anh em nha anh thấy phải không đó có bầu máy sẽ rung đó lên cái bầu nữa nè anh em đó anh em thấy chưa đó có bầu máy sẽ rung anh em nha lên bầu nè anh em đó có bầu máy sẽ rung đó đó có bầu nó sẽ rung anh em nha mình sẽ lắp tiếp này cái này không bầu anh em nhé đó có bầu là sẽ rung tắt đây bật máy cái máy này sao thấy bên này đó tắt quay lại yếu lắm được bốn nằm trong mà sao yếu nè không có dịp gì vậy nhưng lâu lắc à Nakita ko yun.